Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Nguyễn Khuyến phường 5, diện tích 379,5 m2, sổ riêng xây dựng hướng đông nam và tây bắc, đường ô tô. Hiện trạng có nhà một trệt một lầu, 7 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, gần bệnh viện tỉnh, công an tỉnh, ủy ban, cây xăng, chợ, khu dân cư đông đúc, view thoáng thích hợp nghỉ dưỡng, kinh doanh homestay, giá 16 tỷ đồng đất hẻm Nam Hồ phường 11, diện tích 75m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô. Cách đường lớn Nam Hồ 100m, cách Hồ Xuân Hương 6km, khu dân cư, đất bằng phẳng, giá 1,45 tỷ đồng. Nhà Thiên Thành phường 4, diện tích 21m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường xe máy cách đường ô tô 10m, kết cấu 1 trệt 3 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 500m, xung quanh có rất nhiều tiện ích, nhà mới đẹp có thể kinh doanh homestay, giá 3,8 tỷ đồng. Nhà khu quy hoạch Nguyễn Trung Trực phường 4, diện tích 93m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường nhựa ô tô. Kết cấu một trệt một áp mái, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 2,5 km, khu vực phát triển đông dân cư, an ninh tốt, giá 8,8 tỷ đồng.